chẳng thèm để ý gì cả Đi đến ngã rẽ vào nhà mình Bất chợt, ông não ngào, lò mò nhổm ra từ đống rác to tướng Khiến Tú không để ý mà đâm thẳng vào Thật may là ông lão ngã vào đống rác chứ không bị đâm trực diện nên chỉ xây sát nhẹ thôi. Đâm phải người lớn, thế nhưng Tú không thèm xin lỗi mà tỏ vẻ khó chịu gắt lên. Ông mù à, nhìn thấy xe phải tránh ra chứ, đúng là lão già vừa ngu vừa đần, ám quẻ này cậu, cậu đâm vào tôi cơ mà, cậu không xin lỗi tôi một câu mà lăng mạ tôi thế sao? Tôi chưa điên mà hạ thấp mình bởi một kẻ bần hằn, dơ bẩn như ông. Không nói gì nữa, Tú rổ ga đi thẳng tránh phiền hà. Ghê sợ cái mùi rác rưởi đó, Tú tắm rửa sạch sẽ mà vẫn hậm hực chuyện vừa rồi. Cơm nước xong đâu đấy, Tú ăn vận thật đẹp, chỉn chu, phóng xe đến đón bạn gái đi chơi. Gì chứ, bạn gái anh là dạng người trí thức, giàu có, nhẹ nhàng. Nên muốn câu con cá lớn này, Tú phải đầu tư thật ác. Anh phải chứng tỏ cho Hằng, bạn gái anh thấy rằng anh là người có tiền. Bấm chuông in ở nhà em thì chị giúp việc ra mở cửa. Ngước nhìn căn biệt thự hoành tráng, rát vàng, Tú không khỏi suýt xa và mừng thầm. Anh tự đặt mục tiêu cho mình, phải làm rẻ trong ngôi nhà này bằng được. Thế nhưng vừa bước vào nhà, thấy Hằng đang ôm chặt người đàn ông hơn 60 tuổi, anh sốc vô cùng. Ông lão kia chẳng phải là ông lão nhặt rác lúc chiều tố đâm vào sao. Bố, hay để con đưa bố đi viện nhé, chân bố đau thế này, con lo lắm. Con mà biết thằng mất dạy nào đâm phải bố, con sẽ kiện anh ta mới được. Thôi con, chắc bố chỉ đau chút thôi, không sao đâu. Mà con có hẹn đi chơi với bạn trai, sao chưa đi? Lát anh ấy đến đón con ạ. À? mà chân bố đau thế này bỏ đi chơi con không yên tâm đúng lúc đó chị giúp việc vào nói lớn dạ thưa ông và cô bạn trai của cô đến rồi ạ à. bố hằng nhìn tú tú run sợ ấp ống không biết giải thích ra làm sao mà cứ cúi gằm mặt xuống thì ông giận tím mặt chỉ tay nà đó nó là thằng đã đâm bố lúc chiều con quen lấy ai cũng được trừ thằng này ra người như nó con đừng dại cưới khổ một đời đấy con ạ. À. Sao cơ ạ, à? chính anh ta đâm bố rồi lăng mạ bố, bỏ đi ư. Anh đã nghe bố tôi nói gì chưa? Tú vội vã giải thích. Hằng, thực ra chiều anh có việc gấp lên vội đi, anh không có cố ý gì với bố em đâu. Không ngờ, ông cụ nhặt rác lúc chiều anh gặp lại sở hữu cơ ngơi bạc tỷ này. Anh bất ngờ lắm đúng không? Tôi không nhặt rác, Chiều thấy con chó con bị gãy chân, vứt vào đống rác, tôi neo lên đó, cứu nó thôi. Không ngờ, cuộc đụng mặt vô tình, tôi đã biết được con người thật của anh. Anh đã nghe bố tôi nói gì chưa? Chúng ta chia tay. Người không có đạo đức như anh, không xứng làm chồng tôi. Nói cho anh biết, thả tôi lấy thằng phụ hồ, nhặt rác, đạo đức tốt, còn hơn loại có học mà hành xử không bằng một kẻ vô học như anh. Hằng, đừng buông lời chia tay, cho anh một cơ hội sửa sai đi. Tôi chưa đánh cho anh một trận là tử tế lắm rồi đấy, cút đi, anh yêu tôi vì gia thế khủng của tôi, chứ anh yêu đương gì tôi, loại đàn ông như anh không cẩn thận ế vợ đến già đó. Bị đuổi ra khỏi căn biệt thự đó, tôi hối hận vô cùng, không ngờ chỉ một hành động nhỏ, vô ý của anh mà đã khiến kế hoạch cưới gái giàu của anh sụp đổ hết. Phải chăng đó là quả báo của Tú